Chào mừng các bạn trở lại với luyện chữ đẹp Hồng Loan thì Trong luyện chữ, à, đối với chữ cơ bản hay là chữ sáng tạo thì cũng có những nét cơ bản riêng à, Trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số nét cơ bản trong luyện chữ sáng tạo à, Các bạn hãy rèn luyện chăm chỉ các nét cơ bản này thì chữ sáng tạo của các bạn sẽ trở nên mềm mại hơn à, nét đầu tiên là nét lượng thanh đậm là mình sẽ viết theo một cái đường xéo như thế này các bạn bắt đầu ở bên trên này là mình sẽ kéo lượng xuống đến góc ở bên dưới mình cứ viết theo đường chéo nha các bạn để các bạn cứ lượng để ở giữa nó sẽ tạo ra một cái đường nét đậm còn hai đầu là thanh mình sẽ tiếp tục cho đến hết dòng nha các bạn à, các bạn có thể luyện nhiều hơn à, để khi nào các bạn cảm thấy cái nét bút của mình nó được mượt là thanh đậm rõ ràng mình tiếp tục với nét thứ hai nha các bạn à, nét thứ hai các bạn sẽ đặt bút ở góc như thế này à, mình sẽ viết một nét có độ cao là à, một ô ly độ rộng là hai ô ly mình sẽ tạo ra một cái đường cong à, các bạn đặt bút ở góc bên dưới mình sẽ đưa lên trên à, sau đó mình sẽ cong qua à, khi đường cong xuống thì sẽ tạo ra được một cái nét đậm bên dưới các bạn thắt nhỏ à, cái đường này là nét bút của mình đi xuống thì sẽ tạo ra được một cái nét đậm nha các bạn à, tương tự vậy các bạn viết nét thứ hai nhỏ hơn và nằm bên trong nét thứ nhất và nét thứ ba cũng vậy là càng ngày càng nhỏ lại và các bạn cứ tiếp tục như vậy các bạn các bạn luyện thật là nhiều vào à, việc luyện với cái nét này cũng giúp mình đưa bút được ra xa hơn để khi các bạn viết chữ sáng tạo hoặc là khi các bạn vẽ trang trí thì mình sẽ viết được dễ dàng hơn bút của mình chữ mình á, nhìn nó sẽ mượt hơn à, mình cứ viết đúng độ cao là một ô ly và độ rộng là hai ô ly à, còn khi các bạn sử dụng nét này để bạn trang trí hay là vẽ họa tiết vô chữ à, thì có tùy theo từng chữ thì các bạn có thể vẽ to hoặc nhỏ hơn à, cho phù hợp hơn rồi mình tiếp tục với nét thứ ba nha các bạn ở nét thứ ba thì các bạn viết giống như là chữ ớt vậy đó rồi, chữ ếch ờ, to có độ cao là một ô ly rồi, và độ rộng cũng là một ô ly rồi, các bạn cứ viết liên tục các chữ ớt nối liền với nhau kết thúc chữ thứ nhất thì các bạn cứ lượn lên và mình viết nối tiếp chữ thứ hai các bạn cứ viết nét liên tục như vậy cho đến cuối dòng à, vì các bạn viết mà đưa bút có được lên cao à, ra xa hay không là còn tùy thuộc rất nhiều đến việc các bạn cầm bút à, nếu các bạn cầm bút đúng như thế này thì mình có thể đưa ra à, duỗi thẳng các ngón tay ra à, để mình đưa ra phía trước à, đưa ra xa à, còn nếu các bạn quen với việc bút bi các bạn đang cầm ngón cái của mình nó đang cầm kìm cứng như thế này à, thì việc mình đưa bút ra nó rất là bị hạn chế à, mình khi mình đưa thì mình đưa cả bàn tay à, mình sẽ không có điều khiển được cái độ nhích bút của mình mình có thể nhích bút nó bị hút so với cái cái mình mong muốn cho nên là à, quan trọng là các bạn cầm bút đúng và mình đưa bút ra mình duỗi ra bằng các ngón tay để mình viết được các nét nó đi xa hơn à, và mình tiếp tục với nét thứ tư nha các bạn ở à, nét thứ tư thì có hơi khó một chút à, nhưng mà các bạn cứ luyện và khi mình luyện được rồi á, thì mình sẽ trang trí chữ của mình ở cuối chữ nó rất là đẹp à, các bạn cứ lượng như thế này à, càng ngày càng nhỏ nhỏ dần nhỏ dần và bên dưới các bạn có thể tạo một cái đường cong cong xuống như thế này à, đầu tiên các bạn cứ viết giống như là giống ngã à, rộng khoảng 2 ô ly rồi mình cứ cong trở lại à, thì mình viết nét tiếp theo à, và nét thứ hai dần dần nó sẽ nhỏ lại là các bạn cứ lượng đều như vậy nhỏ dần à, hơi khó đúng không bạn nhưng mà các bạn gì luyện dần thì các bạn sẽ quen rồi mình cứ tiếp tục đến khi nào mình quen thôi nha các bạn à, mình bắt đầu nét tiếp theo các bạn à, nét tiếp theo các bạn đặt bút ở ngay tâm của ly như thế này à, mình sẽ cong tròn à, như hình xoắn ốc các bạn à, mình cong đều ra cho đến giáp ô ly mình nghỉ rồi các bạn cứ tiếp tục như vậy mình đặt bút ngay chính giữa sau đó mình sẽ cong không tròn các bạn canh dần cho nó đều à, dần dần các bạn có thể à, viết nó rộng hơn một chút xíu à, mình cứ tiếp tục như vậy để cho đến hết dòng các bạn các bạn viết nó càng đều thì nó nhìn nó càng đẹp tiếp tục với nét tiếp theo những bạn à, mình cứ lượng lên như thế này à, và cứ tiếp tục như vậy nét thứ hai sẽ đầu dần sẽ nhỏ hơn à, nét sau sẽ nhỏ hơn nét trước nhỏ dần xuống nét là các bạn viết quen rồi thì các bạn có thể dần dần viết thưa ra chút xíu sẽ viết nét này thưa hơn các bạn nhưng mà nét thứ hai cũng sẽ nhỏ hơn nét thứ nhất Rồi các bạn cứ luyện dần như vậy à, dần dần mình sẽ tăng tốc lên mình tiếp tục với nét cuối cùng nha các bạn à, nét này mình sẽ chia sẻ cho các bạn viết giống như là mình viết âm o vậy các bạn mình sẽ cong tròn giống như mo trước nhưng mà mình viết giống như theo kiểu chữ nghiêng à, sau đó mình sẽ viết một đường song song với đường này à, sau đó mình lượng đưa bút trở lên trên rồi mình kéo ra bên ngoài à, và đến đây là kết thúc chữ thứ nhất à, mình cứ nối liền tiếp tục đến nét thứ hai mình cứ đi dần theo từng chữ như vậy các bạn cứ tưởng tượng ra theo như từng chữ o vậy mà à, xong chữ thứ nhất là mình cứ tiếp tục đến chữ thứ hai và nối tiếp với nhau nét này để mốt các bạn sáng tạo với uh, chữ O, O, E, Q à, các bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến hết dòng nha các bạn à, và sau đây mình sẽ viết cho các bạn xem à, một chữ à, mình có sử dụng các nét sáng tạo bên trên và mình sẽ viết cho các bạn xem chữ quê hương nha mình sử dụng chữ nghiêng nha các bạn nên vào đây mình sẽ sáng tạo ở cái nét đuôi của chữ G nè là nét này là mình đã luyện phía trên là giống như dấu ngã ngược đó các bạn à cỏ ba lá này mình đã hướng dẫn ở các bài trước cho các bạn rồi đó ở đây trong chữ này mình sử dụng chữ quy mình sáng tạo ra nét lần trước và cái nét dấu ngã ngược nè à, mình sử dụng hai nét bên trên mình đã hướng dẫn cho các bạn à, và mình sẽ viết thêm một cái tên nữa cho các bạn xem nha à, mình sẽ viết tên bạn Ngọc Khánh bạn hẹn gặp lại các bạn ở video